Em Tuyền Mitsubishi xin chào tất cả quý anh chị ạ. Đầu xuân năm mới thì em xin gửi tới quý anh chị lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng, chúc quý anh chị làm ăn phát tài, phát lộc. Thì hôm nay là những ngày giữa tháng 2 năm 2021 thì em sẽ làm một video báo giá với quý anh chị về chiếc xe Mitsubishi đang có sẵn tại đây với bên em. Bao gồm là chương trình khuyến mại và giá lăn bánh của nó để quý anh chị nắm được từ đó là xem là tháng 2 này thì có nên mua chiếc xe Mitsubishi này không thì ờ, Mitsubishi thì đang có sẵn tại đến với em bao gồm là chiếc xe Pajero 7 chỗ là Islander là dòng xe 5 cộng 2 và chiếc xe bán tải chi tông là 5 chỗ này và chiếc xe 7 ờ, chỗ Xpander là cái ờ, mức giá là được nhiều người lựa chọn nhất này và chiếc xe 5 chỗ là Astra thì lần lượt chúng ta sẽ đi vào từng phiên bản một để quý anh chị xem là chiếc xe nào phù hợp với lại tài chính của mình nhé thì đầu tiên là em xin giới thiệu với quý anh chị là chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport đây. Đời 2020. Thì uh, Mitsubishi Pajero Sport này là trang bị động cơ là 2.4 quý anh chị ạ. Và nó có 3 màu để lựa chọn, đó là màu trắng như anh chị thấy đây, màu đen và màu nâu cà phê. Đó là ba màu. Và dòng xe Pajero Sport ờ, năm nay thì nó chỉ có hai phiên bản đó là số tự động và một cầu và số tự động hai cầu chứ không có ờ, nhiều phiên bản như là đời 2019 về trước đó thì uh, chiếc xe Pajero Sport bản uh, màu trắng này thì là bản hai cầu quý anh chị nhé thì nó giá là bánh của nó là 1 tỷ 392 triệu đó là ở tỉnh còn lại uh, với bản uh, một số động một cầu thì giá lăn bánh của nó bây giờ đang là 1 tỷ 143 triệu nó chênh nhau so với uh, cách đây 2-3 tháng là rơi tầm khoảng 100 triệu đó và ngoài ra nếu mà quý anh chị um, mua chiếc xe Power ờ, này vào tháng 2 tại đến Vinam thì sẽ được tặng ngay bộ phụ kiện trị giá 25 triệu và bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Nó chỉ có trong tháng 2 này thôi. Và chiếc xe ờ, Power này là do là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đó. Nên là số lượng xe của nó đợt này nó rất ít. Nếu quý anh chị có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 44 Ờ, đặt hàng và có xe sớm nhất cho quý anh chị anh chị nhé tiếp theo đó thì chiếc xe Outlander cũng là được rất nhiều người lựa chọn thì đây là dòng xe 5, 5 cộng 2 và trông nó rất là lịch lãm thì uh, chiếc xe Outlander đời 2010 nó sẽ chỉ có mà ờ, mẫu là 2.0 thôi còn uh, bản 2.4 hiện tại bây giờ đang hết xe rồi thì Outlander bản 2.0 nó có bản thiếu và bản đủ thì giá lăn bánh của nó thì ờ, với bản ờ, thiếu thì giá lăn bánh của nó ở tại tỉnh là 879 triệu quý anh chị ạ. Còn đối với lại ờ, bản đủ 2.0 thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 005 triệu. Trong tháng 2 này quý anh chị mua thì sẽ tặng quý anh chị là bộ phụ kiện trị giá 5 triệu đồng. Và ngoài ra thì um, quý anh chị nếu mà ưa thích cái dòng Alender này thì vui lòng liên hệ với em để có chính sách giá cạnh tranh nhất khi làm việc trực tiếp. Đó còn đây là em mới báo báo giá để quý anh chị tham khảo thôi à, tiếp theo đó là cái dòng xe bán tải thì dạo ờ, xe bán tải chi tông thì nó sẽ hiện tại ờ, sẽ có 4 model để quý anh chị lựa chọn đó là bản cao cấp nhất là bản sôi động hai cầu tiếp theo đó là bản sôi động một cầu bản đủ và sôi động một cầu bản thiếu và ngoài ra có bản một cầu số sàn nữa để quý anh chị lựa chọn đối với bản uh, xe chi tông thì nó sẽ có 5 năm màu đó là màu đen như quý chị thấy đây màu trắng màu bạc uh, màu vàng cam và màu uh, xám xanh nữa Đấy, là 5 màu để quý anh chị lựa chọn đối với bản uh, sôi động hai cầu cao cấp ấy, thì giá lăn bánh của nó là 903 triệu là lăn bánh còn đối với bản uh, sôi động một cầu hẳn đủ thì giá lăn bánh của nó là 765 triệu còn đối với lại sôi động bản thiếu một cầu thì giá lăn bánh của nó là 660 triệu khi anh chị ờ, quý anh chị mua chiếc xe ờ, bán tải chi tông này bên em sẽ tặng quý anh chị là uh, nắp thùng thấp hoặc cao hoặc là quý anh chị có thể chọn là bảo hiểm uh, thân vỏ một năm và bên em sẽ cũng như các dòng khác là bên em sẽ tặng riêng cho quý anh chị một bộ phụ kiện trị giá 5 triệu trong tháng 2 này quý anh chị nhé cụ thể chi tiết thì uh, quý anh chị uh, vui lòng gọi điện theo số điện thoại là 0936 929 44 để em sẽ báo giá và cung cấp cho quý anh chị nếu quý anh chị có thể mua xe trả góp thì cái ờ, xe trả đối với dòng xe này mua xe trả góp thì nó sẽ phụ thuộc vào uh, lãi suất ngân hàng và cái thời gian quý anh chị vay do đó là ừ, để biết chi tiết cụ thể một từng tháng một nào quý anh chị phải trả bao nhiêu tiền thì vui lòng liên hệ với em để em sẽ gửi bảng tính chi tiết từng tháng một cho quý anh chị quý anh chị nhé đó Ờ, và bây giờ em sẽ báo giá cho quý anh chị là chiếc xe à, Xpander thì xe Xpander này nó có 3 phiên bản đó là bản số sàn bản Xpander số tự động và ngoài ra có Xpander Cross để quý anh chị lựa chọn như quý anh chị thấy đây là cái ờ, chiếc xe màu vàng cam này là Xpander Cross thì trông nó rất đẹp đẹp hơn ờ, rất nhiều so với lại Xpander thường số động à, chiếc xe này có giá là bánh là 720 triệu thì ờ, khi quý anh chị mua xe tại đại lý bên em thì sẽ tặng cho quý anh chị cũng một bộ phụ kiện trị giá 5 triệu bao gồm camera hành trình này, thời sàn da này, ờ, cảm biến lùi. Ở ờ, chiếc xe này đã riêng Xpander số động và Xpander Cross thì là nội thất của nó đã có sẵn ghế da màu đen rồi quý anh chị nhé. Chị quý anh chị không phải bọc ghế da nữa và bộ đèn pha của nó đèn led hết rồi. Đối với bản Xpander số động bản thường thôi thì giá lăn bánh của nó là 669 triệu là lăn bánh Đó. còn lại à, đối với bản số sàn thì giá lăn bánh của nó là 578 triệu quý anh chị ạ ờ, phụ kiện khuyến mại như em vừa nói đấy tặng quý anh chị 5 triệu bộ phụ kiện ờ, và cuối cùng là chiếc xe 5 chỗ Astra thì chiếc xe 5 chỗ Astra này nó sẽ có 3 phiên bản để quý anh chị lựa chọn đó là bản số sàn bản số động và bản uh, Ờ, sơ động bản cao cấp đối với bản tự động nó sẽ có 3 màu để quý anh chị lựa chọn đó là màu uh, đỏ này màu trắng này và màu xám titan còn đối với số sàn nó chỉ có màu uh, xám titan và màu trắng thôi thì uh, chiếc xe Astra này thì đối với bản uh, số sàn đấy thì giá lăn bánh của nó chỉ có 396 triệu thôi còn đối với bản số tự động giá lăn bánh của nó là 492 triệu còn đối với bản cao cấp uh, Ram đấy với vở với bản này thì giá năm bánh của nó là tầm khoảng 520 triệu thì ờ, tùy theo tỉnh thành mà nó có sẽ có giá khác nhau thì cụ thể nào quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 44 quý anh chị nhé đối với bản cao cấp bản đủ của Astra thì nó sẽ có ờ, thêm là cân bằng điện tử này khởi hành ngang dốc này gạt mưa tự động này đèn pha tự động này và hỗ trợ được phanh khẩn cấp BA nữa đó qua video này thì hy vọng là đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết bổ ích tới quý anh chị và hy vọng là quý anh chị ờ, xem video xong thì ờ, sẽ ủng hộ em Tuyền ờ, trong năm 2021 này. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.